Xin chào các bạn đến với điểm máy Cường Linh cũng như điểm máy Thịnh Thành thì hôm nay chúng tôi tiếp tục mang đến các bạn sản phẩm đây là máy xay nghiền đa năng Đấy, vừa băm được cỏ băm chuối băm rau vừa xay được cám ngô cám gạo Đấy, vừa băm được ờ, ốc cá đây thì là máy cái dòng máy xay nghiền đa năng bên chúng tôi đang sản xuất cũng như là đang phân phối thì ờ, những bà con đã trải nghiệm cũng như là sử dụng qua dòng máy bên chúng tôi thì đều biết chất lượng sản phẩm cũng như là độ bền tuổi thọ và chế độ bảo dưỡng bảo hành thì uh, tôi sẽ nói qua một lần cho những ai đang có nhu cầu cũng như là đang uh, có ý định muốn mua để các bạn à, biết thêm chi tiết sản phẩm thì đây thì là máy xay đèn đa năng nó có bốn chân đỡ chõi như này đấy bốn chân vuông đây là bàn đỡ của nó thì là bằng thép dày đấy, thép rất là dày đây rồi vẫn vâng, chúng ta có thể à, nhìn kỹ à, cái à, độ dày của thép này đấy rất là dày luôn đấy. còn phần motor của nó là motor 2 ký 2 đây, motor 2 ký 2 di động toàn phát bảo hành các gọn 12 tháng bóng tuôn 2009 đấy. nó chuyển động với dây cu dây cu loa cu đi đôi hai dây đấy. Đấy. phần motor sẽ được uh, bỏ gọn ở dưới phần khung máy như này để đảm bảo chúng ta sẽ sử dụng được an toàn hơn cũng như là sẽ gọn gàng hơn trong quá trình sử dụng cũng như là di chuyển Đấy, sẽ tránh được cái ờ, sự nguy hiểm khi chúng ta bỏ bu buli cũng như là dây ra bên ngoài nó sẽ à, nguy hiểm hơn trong quá trình ta sử dụng lỡ may mà nó quẹt phải hay gì đấy thì nó rất là phức tạp còn chúng tôi là tiến hành lắp đặt máy như này gọn nhẹ cũng như là rất an toàn trong quá trình sử dụng xung quanh sẽ được bao bọc phần chân đế như này phần trên à, chân bàn này chúng ta có thể một là khi chúng ta băm rau cỏ thì chúng ta để lên đây còn không thì trường hợp mà chúng ta băm những cái loại à, cây nó cao ví dụ như cỏ voi các thứ nó cao chúng ta không không chặt rẻ ra thì chúng ta phải đứng trực tiếp lên trên này đấy bàn đỡ này chúng ta có thể đứng trực tiếp lên trên này để có thể bỏ vào miệng là tiện hơn còn phần motor sẽ được bắt vào con ốc ở đây ở chân đế này bốn con ốc Đấy, mắt ra chắc chắn ốc 17 đây ờ, từ chân motor sẽ có con ốc như này này để chúng ta tiến hành căng dây cura Đấy, điều chỉnh dây cura ở con ốc này trong quá trình sử dụng ta để thời gian thơ lâu dài thì dây cura nó sẽ bị à, nhão bị trùng chúng ta chỉ cần điều chỉnh con ốc này thôi Đấy, nơi lỏng bốn con ốc chân motor ra điều chỉnh hai con ốc này đây hai con hai bên đấy giờ điều chỉnh hai con ốc này thì nó sẽ căng dây loa lên để chúng ta tiếp tục sử dụng để tiết kiệm một phần chi phí thay dây Đấy. motor là motor dây đồng sẽ được bảo hành cho bạn 12 tháng còn phần chân máy sẽ được uh, có lớp cao su chân cao su như này để nhất là tăng độ bám vào nền cũng như là nó cách điện đấy để tránh cho dí điện các thứ rất là bền luôn chắc chắn đảm bảo chúng ta trong sử dụng còn đây là phần à, buồng của nó buồng nó sẽ làm bằng inox inox dày đấy đây là bằng inox đây là miệng da của nó đây là tấm lưới tấm lưới này thì chúng ta trong quá trình chúng ta ví dụ như băm chuối băm rau băm cỏ chúng ta phải mở ra tiếp ra để nó bám ra ngoài còn mà khi chúng ta nghiền ngô nghiền gạo nghiền cám hoặc là nghiền cá nghiền ốc thì nó đóng lại để nó băm vào trong nhuyễn hơn cũng như là những cái phần cám ngô cám gạo thì nó khi nó lọt qua cái khe này thì nó đã nhuyễn rồi đấy thì phần lồng buồng inox này nó sẽ được à, bắt lên nắp là bằng à, ba cái con khóa ốc như này đấy đây xe thì cũng là thép rất là dài là nắp nắp đậy của nó này Đấy, khi chúng ta băm những cái nguyên liệu như rau cỏ chuối thì chúng ta mở nắp này ra và bỏ trực tiếp vào với rau cỏ chúng ta bỏ thoải mái nhưng khi trường hợp biết chuối thì tôi sẽ bỏ à, qua lùi một chút khi chúng ta bỏ chuối vào ấy thì các bạn có thể để con cái trục một trục cái dao này đấy nó sẽ ở đây thì khi chúng ta bỏ chuối là bỏ phần bên này này đấy phần ở khuyết của gốc dao này thì khi bỏ chuối dao nó ăn vào thì trường hợp đấy thì chuối chúng ta sẽ để chảy ra nên chuối to ra trẻ ba trẻ tư ra thì nó sẽ dễ dàng băm hơn còn rau cỏ chúng ta bỏ thoải mái còn à, trường hợp chúng ta nghiền gắm ngô gắm gạo thì à, chúng ta để đổi được tiếp vào đây đấy, đổi lên nắp này và điều chỉnh cái, cái gần đống gạt này này đấy điều chỉnh đống gạt này hoặc là đổi trực tiếp vào trên này đấy đây, điều chỉnh đống gạt này để nó tăng giảm cái độ lượng ngô cũng như là gạo xuống đấy, nó điều chỉnh như này đấy, trong còn long quá trình chúng ta băm rau băm cỏ chỉ cần à, nhấc ra trực tiếp thôi bỏ ra trực tiếp luôn đấy. còn ngô với cả cảm thì chúng ta điều chỉnh qua cái à, tròn này cái tròn này để điều chỉnh cái lượng lượng nguyên liệu xuống ở đây bên này sẽ có một cái lỗ để thoát hơi ở trong cái lồng đây tôi sẽ à, mở ra để các bạn à, xem chi, chi tiết bên trong của cái buồng buồng à, băm nhé đây nó có ba con ốc như này ba ốc khóa như này ba ốc này chúng ta chỉ cần mở ra gạt nó xuống ba con bên này cũng thế tương tự rồi ờ, nhắc hẳn lên luôn đấy thì là đây là cái ờ, buồng băm của nó thì tổng của nó sẽ có ba con dao đấy các bạn thế để ở dưới phần dưới sẽ có hai con dao song song với nhau này đấy và con dao dưới cùng sẽ có một thanh g để nó tức chức năng nó sẽ gạt cái nguyên liệu chúng ta bắn ra ngoài đấy, hai thanh dao này song song với nhau ở trên sẽ một dao lớn này để băm đấy, tổng cả là ba dao sáu lưỡi nó ăn thẳng trục một cái trục đứng như này luôn đấy khi chúng ta thay dao cũng như là để ờ, mài dao thì chúng ta chỉ cần mở con ốc này ra ốc 17 mở ra và rút, rút trực tiếp vào rút ga dao làm một lần luôn đấy rất là tiện lợi trong quá trình chúng ta thay thế cũng như là sử dụng buông toàn bộ trong những ốc này đấy thì đảm bảo chúng ta sẽ dễ vệ sinh hơn cũng như là tăng tuổi thọ độ bền của máy đấy thì trên ờ, là chi tiết ờ, cái dòng ờ, sản phẩm máy nghiền đa năng Đấy, khi chúng ta lắp đặt lại cũng tương tự làm ngược lại như lúc này chúng ta tháo ra thôi Đấy, nắp vào và khóa những ốc này lại chúng ta sẽ lưu ý là nó khi chúng ta mở ra lắp vào thì khóa khóa chặt nó lại nó sẽ đảm bảo cái buồng nó kín hơn và nó sẽ tránh cái độ ồn tiếng ồn trong chúng ta sử dụng Đấy, ví dụ chúng ta khi chúng ta băm thì dao sẽ quay và tạo ra một lượng gió nhất định thì chúng ta không siết chặt cái nắp này lại thì nó sẽ bị vênh gió nó thổi ra thì tạo ra tiếng ồn nó va chạm vào nhau những cái nắp này và cái thùng thì nó sẽ gây ra tiếng ồn đấy. lưu ý chúng ta sẽ bạn khóa chặt nó lại đấy thì ờ, cái nguyên lý hoạt động cũng như cách sử dụng rất là đơn giản thôi như tôi vừa nói rau cỏ ốc ngô cám thì ta có thể đổ trực tiếp vào còn chuối ra thì lưu ý là trẻ ra thôi để nó vừa cái miệng để dao nó ăn vào dễ dàng hơn đấy thì sau đây tôi sẽ cắm máy hoạt động cho các bạn xem đây máy thì chúng tôi đã đấu sẵn phích cắm như này dây điện đấy sử dụng điện 220V đây tôi sẽ cắm điện cho các bạn xem thì em dao quay rất là nhanh nó motor cua là 2009 motor quay nhanh khi nó chuyển qua dây cu lo như bully thì nó giảm tốc đi một phần nhưng mà nó vẫn đủ công suất đủ tốc độ để nó băm những những nguyên liệu từng như ngô như gạo hoặc là những à, nguyên liệu như cá cua ốc Đấy. ngoài ra thì rau cỏ chuối là thức ăn chăn nuôi đấy thì à, ngoài những dòng máy băm nghiền đa năng thì uh, chúng tôi có à, sản xuất thêm những cái dòng máy như máy ép cắm viên máy tách hạt ngô máy tốt lúa mini Đấy, em lông không gà những cái dòng máy như à, bên nông nghiệp chăn nuôi hoặc là những cái dòng máy bên thực phẩm thì đấy thì bọn tôi đã đầy đủ có đầy đủ những cái máy móc để phục vụ bà con thì những ai có nhu cầu mua máy băm nghiền đa năng máy thái chuối máy ép cám máy vặt lông gà lông vịt máy tuốt lúa tách hạt ngô thì vui lòng liên hệ điện máy liên hệ điện máy cường linh địa chỉ là số nhà 36 đường cổ Đến Na xóm Bạ xã Tiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại cho tôi góc trái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều